Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021, tức ngày 12 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày Tân Sửu, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Tân Sửu hôm nay là Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão. Con giáp xung tháng Nhâm Thìn là Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần. 1. Tử vi tuổi Tý ngày, trong ngày hôm nay Lục Hợp che chở và giúp đỡ người tuổi Tý hòa giải những căng thẳng đang có, nếu đồng nghiệp có hiểu nhầm ý của bạn thì hãy kiên nhẫn giải thích. Bạn có thể nhận được sự hậu thuẫn của họ rất nhiều trong công việc cũng như cuộc sống đây. Thực thần mang lại cho người tuổi Tý những suy nghĩ vô cùng lạc quan. Sự cân bằng chính là chìa khóa để đạt đến niềm hạnh phúc cho bạn. Hãy học cách cho đi và nhận lại, chia sẻ và đón nhận, đó chính là bí quyết của những phút giây hạnh phúc. Hài lòng tối đa đấy, Thủy thủ xung khắc mang tới những tin đồn không hay khiến bạn phân vân, mất phương hướng không biết nên giải quyết thế nào. Bạn đừng nghĩ ngợi quá nhiều nhé vì ngày mai mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân. hai, Tử vi tuổi sửu ngày. Thiên ấn nuôi dưỡng sự sáng tạo của người tuổi sửu. Nếu chưa có cơ hội để thực hiện những chuyến đi trong mơ, thì ngày hôm nay, tại sao bạn không lên lịch trình trước đã nhỉ? Điều này sẽ giúp bạn có thêm thật nhiều động lực và ý tưởng, thay vì buồn chán khi không thể ngao du lúc này. Trong ngày thứ sáu này thổ khí vượng không hề tốt cho những vấn đề liên quan tới sức khỏe của người tuổi sửu. Có thể vì công việc nên bạn không thể nào ngủ được vì lo lắng, suy nghĩ, thế nhưng bạn càng nghĩ càng bối rối, không tìm hướng giải quyết mà sáng hôm sau đầu óc chỉ cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay ngày 12 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu. 3. Tử vi tuổi dần, chính tài xuất hiện đưa tới cơ hội để cải thiện vấn đề tài chính hiện tại thì người tuổi dần như chớp lấy cơ hội này. Hãy trân trọng từng điều nhỏ nhoi vì đó đều là mắt xích quan trọng mang tới thành công và tiền bạc cho bạn sau này. Thổ mộc xung khắc cho thấy mối quan hệ của bạn với những người xung quanh không được tốt, có thể bạn nêu ý kiến của mình về chủ đề nào đó nhưng không những không được ủng hộ còn bị đối phương chỉ trích, chê bai. Tốt hơn hết là không nên nhiều lời và chớ nóng giận đấy nhé. Theo xem ngày tốt nhị thập bát tú, hôm nay, con giáp này nên kiêng cữ những việc như khởi công tạo tác vì không hề tốt. Người tuổi dần nhớ phải kỹ nhất những việc như chôn cất, sửa đắp mồ mả. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất. 4. Tử vi tuổi mão, Thiên tài hỗ trợ cho những người tuổi mão muốn cải thiện thu nhập bằng nghề phụ, nếu lâu nay bạn chưa dám bắt đầu thì có thể khởi động càng sớm càng tốt. Đừng ngại những khó khăn hiện tại vì khi bạn đã quen hơn với mọi thứ thì cũng là lúc bạn không còn thấy điều gì là trở ngại nữa. Mộc, thổ xung khắc cho thấy cảm xúc của con giáp tuổi mão hôm nay không được tốt, có thể vì một chuyện buồn trong quá khứ mà chính bạn cảm thấy không thể vượt qua được. Hãy xem tất cả là kỷ niệm, dành nhiều thời gian để cải thiện tương lai của bạn sẽ tốt hơn.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 khi sự việc chưa rõ thì nên tránh dùng những lời cay nghiệt chê bai người ta bạn nhé. Ai đó có thể dành cho người tuổi thìn những lời tâng bóc, nịnh nọt một chút khi bạn thực hiện được nhiều việc dưới sự giúp sức của chính ấn. Tuy nhiên đừng quá khiêm tốn đến mức quay lưng đi nhé. Hẳn nhiên bạn cũng phải có chút thực lực nào đó để người khác đánh giá cao mình chứ, hãy tự tin lên đi nào thổ khí vượng không hề tốt cho sức khỏe của người tuổi thìn với thể trạng hiện tại, bạn nhớ không được chủ quan với những biểu hiện nhỏ đâu đấy nhé. Nếu cần thì chữa trị sớm để đề phòng tình hình không tệ hơn trong tương lai. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tý. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Tam hợp xuất hiện bật đèn xanh cho con giáp tuổi Tỵ tự tin hơn trong việc muốn tiến xa hơn với mối quan hệ hiện tại. Với những ai đã từng thất bại trong tình cảm lúc này đã cảm thấy thoải mái hơn, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để mở lòng mình ra với người khác giới, Ngũ hành tương sinh hỗ trợ con giáp này cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại, nếu ai bị ốm thì lúc này cơ hội hồi phục cao hơn. Dù mệt nhưng cố ăn uống cho đủ chất để sớm khỏi bệnh bạn nhé. Chính quan xuất hiện đã giúp con giáp tuổi thị nhận thức rõ ràng về những vấn đề mình đang gặp khó và tự tin có những bước nhảy vọt về phía trước. Vậy thì đây là cơ hội để bạn chứng tỏ mình trong tập thể rồi đấy. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ, Sử ngọ tương hại nhắc nhở người tuổi ngọ phải cẩn thận trong từng đường đi, nước bước của mình vì có những thứ bạn tưởng như mình đã hoàn thành xong, đã an tâm rồi nhưng vẫn có thể xảy ra sai sót. Không được chủ quan đâu bạn nhé và nhớ học cách phản ứng nhanh nhẹ hơn với hoàn cảnh. Thiên quan ngăn trở gây ra một số vấn đề không mong muốn như hạn thương tật, bị tai nạn, gặp tiểu nhân, người tuổi ngọ nhất định phải tỉnh táo, chứ nên chủ quan kèo tự đẩy bản thân vào tình huống xấu. Nếu có thể hãy ở nhà cho an toàn và không nên đăng những điều mình không biết rõ lên mạng xã hội. Ngũ hành tương sinh mang lại nhiều tín hiệu tốt cho những người độc thân đang muốn bắt đầu mối quan hệ mới. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm đẹp để hai người yêu nhau đã lâu bàn tính chuyện cưới hỏi và các cặp vợ chồng thực hiện kế hoạch sinh nở. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, 8. Tử vi tuổi mùi, Lục xung cho thấy chuyện bé cũng dễ xé ra to trong ngày hôm nay đấy vì thế, nếu có thể thì người tuổi mùi nên nhường nhịn người khác một chút, không cần cố gắng hơn thua đâu. Nếu không thì rất dễ xảy ra đổ vỡ tình cảm và dạn vỡ mối thân tình của bạn và mọi người đấy. Tầm nhìn mới mẻ, sinh động của Thiên Ấn sẽ giúp con giáp tuổi mùi thực hiện nhiều công việc quan trọng hôm nay. Đây thực sự là một ngày nhiều ý nghĩa với bạn, hẳn nhiên bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có thể trở thành một người hữu ích trong tập thể, đúng không nào? Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của con giáp này chỉ được đảm bảo nếu bạn ngủ đủ giấc và ăn uống đủ chất. Nếu có thể, hãy chi tiền để mua đồ ăn sạch sẽ, đảm bảo bạn nhé, đó là cách tốt nhất để phòng tránh mọi bệnh tật đấy. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. 9. Tử vi tuổi thân, Kiếp tài nhắc nhở đây là ngày mà con giáp tuổi thân nên có sự linh hoạt trong các kế hoạch, nhất là khi chia sẻ chúng với mọi người. Kể cả bạn đã mất nhiều thời gian đến thế nào đi chăng nữa để lập chúng ra thì cũng đừng áp đặt nó lên bất cứ ai, bởi mỗi người đều có một lựa chọn và một định hướng riêng mình. Kim thổ tương sinh hỗ trợ cho cuộc sống của bạn, tâm tư thoải mái hơn nhờ đó mà khỏe mạnh, khi đó bạn cũng tỉnh táo hơn, giải quyết vấn đề nhanh hơn. Nếu cần quyết định quan trọng thì lúc này là thời điểm hợp lý. Theo lịch vạn niên, hôm nay nếu đi đâu, con giáp này nên ưu tiên hướng xuất hành, hướng Tây Nam hoặc hướng Tài Thần, hướng Tây Nam. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, 10. Tử vi tuổi dậu ngày, Tam hợp nâng đỡ con giáp tuổi dậu, nhờ đó mà vận trình tình cảm của bạn càng ngày càng hanh thông. Tình yêu của bạn lúc này càng thêm hạnh phúc khi hai người có thời gian chia sẻ, trò chuyện và thấu hiểu hơn. Tỷ kiên dự báo có ai đó ghen tị với người tuổi dậu, thế nhưng đừng quá bận tâm đến suy nghĩ của người khác ngày hôm nay. Hãy sống vì lý tưởng của mình và những niềm đam mê mà bạn có, nhờ thế mỗi phút giây đi qua sẽ ý nghĩa và giá trị hơn. Đừng sống vì sự kỳ vọng của người khác nhé. Kim thổ tương sinh hỗ trợ cho người tuổi dậu trong việc cải thiện tình hình tài chính, bạn nên tập trung kỹ vào những thay đổi cần thiết, đừng lỡ mất cơ hội của mình. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn. 11. Tử vi tuổi Tuất. Hình hại đặc quyền cho thấy người tuổi Tuất dễ bị đàn áp, điều khiển bởi một người hoặc một thế lực nào đó. Con giáp này nên tìm cách tự lực, đi trên đôi chân của mình thì mới đủ khả năng thoát khỏi những rắc rối trong tương lai. Chính ấn dự báo đây là ngày để con giáp tuổi Tuất chứng tỏ năng lực bằng sự linh hoạt và mềm dẻo trong các nhiệm vụ được giao phó sẽ không khó để bạn ghi điểm với những người xung quanh, đặc biệt những nhân vật đang để mắt chú ý tới bạn đấy. Thổ khí vượng nhắc nhở người tuổi tuất nên quan tâm hơn tới sức khỏe, đang có dấu hiệu giảm sút. Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, uống nhiều nước hơn và ăn hoa quả tươi, các loại hạt dinh dưỡng. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Dần. 12. Tử vi tuổi hợi. Tam hội xuất hiện mang tới cơ hội tương phùng, gặp gỡ một người bạn lâu ngày của con giáp tuổi hợi. Thời gian này bạn có thể mở rộng hơn mối quan hệ của mình vì việc này vừa tốt cho chuyện tình cảm cũng như công việc của bạn. Thương quan nhắc nhở người tuổi hợi nên cẩn trọng với các vấn đề xảy đến với bạn trong ngày hôm nay. Dù bạn là người thông minh, tài trí nhưng vẫn luôn có những chuyện bạn sẽ không hoàn toàn lường hết được hoặc không nằm trong tầm kiểm soát của bạn đâu. Thủy thủ xung khắc nhắc nhở người tuổi hợi nên đề cao việc tiết kiệm tiền, thời điểm tài lộc không dư giả thì không nên thích gì mua nấy đâu đấy nhé. Hãy hướng về lối sống giản đơn hơn để tận hưởng cuộc sống đúng cách